Xin chào tất cả anh em đang xem à, video của tôi thì ngày hôm nay cái bộ đồ chơi bịp mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt đó thì với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này thì anh em có thể ra sòng sới anh em à, chơi và mang lại cho anh em là cái độ hiệu quả cũng như là tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng sới anh em sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này đó thì à, những em mà đã dùng qua cái bộ đồ chơi bịp dung sáu mặt này đó thì anh em cũng biết rằng là cái độ hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ chuẩn xác của nó mang lại cho anh em là như thế nào rồi đúng không ạ thì ngày hôm nay cái video này thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ đồ chơi này để cho những anh em là đang có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ tài xỉu bịp dung sáu mặt này và anh em có thể tham khảo và anh em tìm hiểu biết thêm về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này giới thiệu với anh em đây nó chính là cái hột tài xỉu dung sáu mặt mà tôi đã làm sẵn vào hột tài xỉu này đúng không ạ và đây nó chính là cái à, máy để anh em có thể biết được rằng là bên trong này nó sẽ về những cái mặt gì đúng không ạ đây là máy đấy, dung cho anh em này đó, thì khi anh em đi chơi ở sòng sới thì anh em đặt nút công tắc khởi động nó sẽ dung cho anh em một nhịp là máy báo khởi động đúng không ạ đó thì à, khi đi chơi anh em chỉ cần mang được theo cái máy này và đưa được cái hột tài xỉu này vào trong sòng sới là anh em nắm chắc cái phần chiến thắng ở trong tay rồi đúng không ạ cái hột này thì à, hoàn toàn không tăng tích anh em nhé tôi bao cho anh em nâm châm không hít nước muối nổi dọi đèn trong đó đúng không ạ còn hai hột này nó là hai hột chợ bình thường thì đây nó chính là công thức dung của bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này đó thì ờ, cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em thì ờ, tôi sẽ bỏ qua cái phần tăng tích để thử cái bộ hột tài xỉu bịp dung sóng mặt này anh em nhé thì anh em lên cơ sở tôi có thể thử bất cứ tăng tích nào mà anh em muốn đó thì ờ, bây giờ tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sóng mặt này thì cái máy này dung rất là êm rất là nhỏ đó thì để ở đây thì anh em sẽ không thể nào cảm nhận được cái độ dung của nó như thế nào đó thì bây giờ tôi sẽ bật máy và tôi sẽ cầm ở tay để tôi cảm nhận độ dung này cứ có mặt nào về tôi sẽ báo cho anh em biết nha anh em nhé test luôn cho anh em bên trong này máy báo cho tôi biết có mặt lục đúng không ạ máy dung một ngắn một dài lục thì chắc anh em đánh lục tài đúng không anh em khui cho anh em lục tài đó cực kỳ là chuẩn xác và hiệu quả nha anh em nhé có lục đó lục tài tiếp tục thế này máy báo cho tôi biết có mặt tứ máy rung hai dài này đó tứ thì anh em cũng có thể đánh mặt tứ là đánh cửa tài đúng không ạ nếu đen nó về xỉu thì anh em à, phải chịu thôi vui cho anh em mặt tứ đánh tài đó anh em cảm nhận thấy sao ạ có mặt tứ mặt nhất mặt lục đúng không ạ vẫn là tài may quá tiếp tục test cho anh em này chén này máy không dung có mặt ngũ đúng không ạ mặt ngũ thì anh em à, vẫn đánh ngũ tài đúng không ạ khui cho anh em đó 356 có ngũ anh em nhé với cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này thì anh em ra sòng giới chơi thì luôn luôn là có cái tỷ lệ chiến thắng và cái độ hiệu quả của nó lên đến 8 90 phần trăm anh em nhé Nhưng cái chén phản của nó là như thế nào phản là do phản thế hột ở bên trong anh em nhé chứ máy báo hoàn toàn chuẩn xác đó anh em đen thì anh em gặp những chén phản là chuyện bình thường đó đúng không ạ tiếp tục chén này máy báo có mặt nhất này một ngắn nhất thì anh em đánh nhất xỉu đúng không ạ đó 126 nhất xỉu đúng không anh em anh em à, xem video thì anh em cũng đã thấy được là cái bộ đồ chơi này nó hiệu quả và nó chuẩn xác như thế nào đúng không ạ thì à, tôi cũng chỉ test cho anh em vài chén để cho anh em cảm nhận vậy thôi thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp dung sáu mặt này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình bên tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và anh em à, đang xem video này thì hãy đăng ký kênh của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp bầu cua bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên thì à, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn